Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Trung Bách, mình đến từ Nam Định. Ờ, sắp tới thì mình sẽ học tại trường Đạm Giang. Xin chào mọi người, em là xeo Lính, em đến từ Nghệ An. Em chuẩn bị nhập học tại trường Văn hóa Đài Bắc. Chào mọi người, mình tên là Duy, mình đến từ Hà Nội. Mình chuẩn bị nhập học của trường Trung Nguyên. À, mình cảm thấy tiếng Trung rất khó với những người không học còn dễ với những người học. À, em cảm thấy uh, tiếng Trung uh, đối với em rất là gì em trong kỳ vọng trong vòng 2 tháng em có thể đầu được top 3 và em có thấy uh, tiếng Trung rất là thú vị Ờ, thực ra là tiếng Trung nói khó thì không khó mà dễ thì cũng không dễ quan trọng là mọi người có chịu học hay không và từ khi mình đến với Cát Lâm thì uh, các cô đã dạy mình rất tốt để uh, cho mình có thể uh, đạt được những uh, thành tích như ngày hôm nay hiện tại thì uh, mình đã đậu thông qua thành công ờ, visa phỏng vấn và mình ờ, sắp tới sẽ sang ờ, Đài Loan để học tập ước mơ của em sau này là về nước em sẽ có thể uh, mở một chuỗi cửa hàng thời trang quần áo do em tự thiết kế với phong cách là tiểu thư bánh bèo <laughs> à, mình có đam mê với nghề nấu uh, nghề nấu ăn uh, sau khi sang Đài Loan thì mình sẽ tìm hiểu những ngành liên quan đến nấu ăn và tìm hiểu về ẩm thực của Đài Loan để mang về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam thì uh, mình ước mơ của mình là mở một cửa hàng và ước mơ to hơn nữa là một chuỗi cửa hàng. Uh, mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi dự định học tại Đài Loan 6 năm. Sau khi học ngôn ngữ xong thì tôi sẽ học chuyên ngành của mình mong muốn. Uh, ước mơ của tôi là sau khi uh, học xong tại Đài Loan tôi có thể uh, ở Đài Loan hoặc là về Việt Nam và làm một công việc mà phù hợp với tôi. Em thấy ờ, Đài Loan là một môi trường quốc tế có thể để chúng em ờ, học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Hẹn gặp mọi người tại Đài Loan.